cùng các bạn đã quay lại với kênh nhà đất Hà Nội hôm nay ờ, tôi ờ, sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi nhà tại Lai Xá Hoài Đức với diện tích là 30 m2 xây 4 tầng hiện tại tôi đang đứng ở mặt ngõ ngôi nhà mặt tiền của ngôi nhà chúng tôi ốp đá và sơn màu xanh cửa của ngôi nhà có hai lớp một lớp là cửa kéo inox và lớp cửa trong là cửa gỗ Rồi quý vị vào trong uh, bên trong ngôi nhà hiện tại chúng ta đang trong phòng khách ngôi nhà. Phòng khách ngôi nhà này thì được chúng tôi uh, quản trị làm rất là đẹp rồi. Ở trên là trần tích cao với hệ thống đèn led các bạn thể quan sát ở góc của ngôi nhà đều có các cột cắm và dây các bạn đều chờ Mời các bạn thấy vào trong đây là gian bếp ngôi nhà của chúng ta Gian bếp ngôi nhà là tủ Đây là tủ bếp đường là gỗ phường nga sơn màu trắng rất là sang trọng còn đây là mặt bếp mặt bếp là đỗ bằng đá đá tự nhiên còn đây là chậu rửa inox nhập khẩu ở tầng một có một nhà vệ sinh phụ các bạn có thể quan sát một ờ, nhà sinh phụ thì có bồn um, cầu và một cái uh, máy bơm còn đây là bể nước của ngôi nhà chỉ nó đây tay bị cầu thang là một con trò Nam hay không đây là đá ôm là hòn đá ra đi cái thứ hai của ngôi nhà thì là chúng ta có một phòng ngủ rộng của nhà vệ sinh mời các bạn tiến vào trong trung tâm của uh, ờ, các phòng thì là ờ, uh, phòng tôi có cái ban công rất là thoáng phòng ngủ được thiết kế trong căn phòng từ ban công chúng ta có thể nhìn ra rất là, là ờ, ngoài đường lớn đêm ngủ hệ thống hồ tắm của các bạn đồ chơi điều hòa cửa thông phòng cửa gỗ quý chị mời các bạn đến lên ờ, thứ hai thứ ba thứ hai các nhà có hệ thống uh, cửa cửa khóa đây đây là khóa đây là tầng 3 của nhà uh, thiết kế tương tự như tầng 2 nhà vệ sinh cũng uh, có chậu rửa cho dù ăn bồn cầu và hệ thống ờ, đầu trời nóng lạnh các bạn nhìn ờ, qua căn phòng phòng thì bọn tôi cũng để đồ trời điều hòa trần thành cao hệ thống đèn led một cửa thông phòng có ban công gạch các nền là bằng đá bằng gạch giả lên gỗ rất là đẹp đây là tổng vốn mua nhà ở vị trí này thì chúng tôi là hệ thống để máy giặt, đồ chờ đồ chờ máy giặt, sân phơi có thể làm sân phơi di động trên này đây là phòng thờ tôi xin nhắc lại thông tin của ngôi nhà ngôi nhà này được xây dựng ba mét vuông bốn tầng ở la xá hoài đức các bạn có thể liên hệ với chúng tôi số điện thoại trên video và đăng ký kênh để nhận được